À, xin chào bà con, xin chào à, quý vị khán giả, xin chào cả nhà. À, hôm nay à, đoàn đang đến với à, Fashion Hướng Hóa Quảng Trị à, để à, trao quà tặng cho bà con à, miền núi à, của tỉnh Quảng Trị. Hôm nay là đoàn mới vừa chạy từ thành phố Đông Hà lên đây thì à, đây là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn. À, xin giới thiệu với quý vị là chúng tôi đang à, đi à, từ thiền lên à, Hướng Hóa Khe Sinh Quảng Trị và đoàn tình nguyện à, của Quảng Nam đã ra đây. À, vâng xin giới thiệu. Ồ, xin giới thiệu với các bạn là đây là đồng bào ta đã bị cô lập 10 ngày nay ở trong núi thì à, vâng đây cũng là một trong những khu vực mà trực thăng đã đến à, cứu hộ trong mấy ngày hôm nay à, chỉ có trực thăng mới vào và thả đồ ăn thả đồ ăn xuống cho đồng bào ta được như vậy là đây là một cái lộ trình à, thiện nguyện rất là xuất sắc của đoàn à, thiện nguyện à, bà con đồng bào dân tộc Ba Cô, Văn Kiều, Ba Cô à, một trong những địa phương bị cô lập ha quý vị ha rồi hy vọng là chúng tôi sẽ mang đến cho bà con ở đây một trong những cái món quà thân thiện nhất một trong những cái món quà có ý nghĩa nhất của đội thiện nguyện chúng tôi à, thì quý vị cùng à, lan tỏa cái tinh thần này với chúng tôi nha à, hãy à, xem video này thì à, like share và cùng lan tỏa với chúng tôi vì đây là một trong những cái địa phương rất là xa xa với đô thị rất là xa với đô thị rồi chưa kể là bà con cũng bị cách ly ha bà con bị cách ly rất là lâu luôn thì xin kiên nhẫn ở đây đoàn trong lúc đoàn mang hàng lên thì bà con cũng ờ, đứng chờ rất là trật tự rất là à, nói chung là rất là bài bản họ là những người rất là à, có một cái à, tinh thần rất là chiến đấu rất là dũng cảm cũng như à, ngày mưa cũng như ngày nắng thì họ đã rất là kiên trì họ rất là kiên trì thì như vậy là chúng ta cũng biết đó là bà con không có Ờ, à, ngày gian ngày khổ và bà con à, hầu như là chung sống với bão lũ rồi bây giờ là bà con cũng ờ, rất là trật tự rất là bình an rất là an tâm và chờ đoàn kiểm soát lại hàng hóa một lần nữa sau đó là là sẽ phân phát quà cho bà con hello <laughs> đây là cháu hay là con cháu, cháu. cháu à, à. à mình là dân tộc gì dân tộc văn Kiều bà con đồng bào dân tộc văn Kiều nhà, dạ. nhà có xa không nhà có xa không như vậy là chúng tôi đang à, điều tiết xe điều tiết xe để mà và là giải tỏa cái khu vực này để cho nó trống này để cho trống để sau đó đoàn sẽ à, phân phát quà cho bà con à, ở khu vực này bây giờ rất là đông vui và nhộn nhịp luôn bà con ơi rất là đông vui và nhộn nhịp đó, rất là đông vui và nhộn nhịp luôn thì à, cũng xin thưa với quý vị là đây là một trong những uh, trải nghiệm mà có thể nói là có giá trị và rất là ý nghĩa bà con đến với bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều bà con dân tộc ờ, Vân Kiều ở đây họ đang chờ nè quý vị đồ dùng cho gia trong thời gian tới thay mặt cao với xin gửi đến quý vị cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất chúng tôi cảm ơn thực tế là ban quản lý thôn kính kính thưa đoàn tự nguyện phản đức và chị quyết là làm câu nối cho đoàn tự nguyện phản đức để đoàn về nhà thăm thôn là cán để tặng quà cho bà con hỗ trợ mua lụt lụt để bà con sớm khôi phục à, thay mặt các hội gia đình cho ban quản lý thôn xin cảm ơn đoàn hỗ trợ cho bà con tôi xin chân thành cảm ơn đoàn ạ Ờ, mình bu theo sau xe cảm ơn mình dùng bánh cổ cán đức vào đây để kiểm giúp cho ba con vùng trước ba con đồng bào lùng lụt hai mặt ba con dân tộc ở đây chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các anh chị em trong đoàn đã uh, tiếp sức cho nhân dân đồng bào lụt lụt. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Vỗ tay, vỗ tay, hay quá, hay quá. Để cho chương trình mà phóng hoài để cho nó thần tiện. À, xin mời mọi người lui về sau một.

xa của thằng ngô đánh lui ra đấy không lui được nào ngồi không rồi mọi người đưa luôn để chúng ngồi xuống nè ngồi xuống nè nhìn đây cười cái nè đấy dễ lá lắm Đã nhìn thấy chưa Ý. chung chút nạ, chung chút nạ tròn đó. Ừ, con đẹp lắm. Lâu ăn nữa những lon lon và những lon lon bây giờ hôm nay nó xếp cô hàng này nó xếp cô hàng này mọi những lon lon đó nữa lon lon vậy lon lon vậy Wow, tên gì Stalin Stalin Stalin Stalin đẹp lắm Stalin bây giờ nói chào buổi chiều là nói thế nào nói bằng tiếng ờ, đồng bào đi bạn đẹp bên tờ báo game phải lịch ba đầu đây ba đầu à, câu dài á nói câu dài á chào buổi chiều nói dài ghê hả hai là động nói lại cho ờ, mình nó đấy Dạ, dạ, dạ. ơi em gái ba cô như mình nói em gái ba cô vẫn được rồi. em gái ba cô có được không Vân Kiều có thể là có thể là chị nói ba cô không được ba cô thì là nào liền thế thì liền hồ văn đông hồ văn đông ba số một hồ văn đông ba số một ai có tay là hồ văn đông ba số một này này là một giờ hồ văn chiên hồ văn chiên chiên chiên bắt đầu chuyên bắt đầu hồ bắt đầu bắt đầu hồ bắt long hồ bắt long ba mươi hôm hồ hồ bắt hơi hồ bắt hơi hồ bắt hơi có tay hồ tìm ta ra Cô chị Hương bị bên Cô chị Hương bị bên Cô chị vai dần lắm Cô chị vai dần lắm Cô chị vai dần lắm Chặt cân nhỏ Hai bên tiền anh em đưa tiền đưa cô tiền đấy à, từ đây từ đây ô bình sương bên đường bao bình sương ô bình sương bình sương ô bình sương Eh, tau, laro. Matapod din ako. hết rồi nói đứng vậy đứng vô làm đứng vô nó phải sao qua mà ra về về về về gần rồi chứ chưa chỉ giờ bỏ bỏ đi thôi bỏ đi thôi từ dùng đi con Thank dạ. you.

ai thân ai thân ai thân lậu lỡ bơ ai thân ai thân lỡ bơ giờ ra hàng đây rất đang làm à, à, à, dạ các bác mấy dạ, con ơi dạ. dạ, đợi cái rong đợi cái rong cùng chi để đẹp nhìn vào đây cười cái coi nè thấy chưa thấy chưa thấy chưa cảm ơn nha đây đây đây đây cô văn thăng nào cọc của bạn Thank you. Vâng, vâng. sau cái này bà con mình bà con mình để ý nha ở đây vâng, là mình lên dặn luôn bà con mình để ý ở đây tụi ở đây là tụi mình tập phương cô quen tập phương cô quen cô quen là là con nói bà con có hiểu không hiểu rồi ok chúng ta chúng ta bà con mình lấy nghe đây gõ tay nghe là lấy lên nha lấy một người một ai chưa có bộ bịch thì giới thiệu cho cho dân công thôi vậy thôi vậy mọi người là anh này anh em của họ đọc từng một tí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 câu mình mình ờ, anh em mình đóng dọn qua bên này để chào hỏi lên hồ văn cư lô quyết hồ văn dục nhi cương hồ văn dục nhi cương Michael Tol, Leton. Masra, Aitul. Này, sao tiền tập trung quá chứ? Aitul, Aitul. Lại thôn quá. Này, này, này. Nguyên nhân mẹ chơi nè. Dạ, anh bao nhiêu nhân nè. Hồ Văn Đôm. Hồ Văn Đôm. Hồ Văn Lôi, Hồ Hồ Văn Đông Hồ Văn Đông Đây Hồ Văn Đông đây này Cười lê Hồ nha, vô phúc lai Vô phúc lai Hồ Phúc Lai Hồ Văn Yên Bà Bình Hồ Văn Yên Bà Bình, bà Bình Có nhắn phải không? bola barbal bola barbal John John lên đi nhận John King nhân thay một kinh nhân tôi nói John King nhân thay Hồ Văn Nam, Bắc Kê Hồ Văn Nam, Bắc Kê quay cái Hồ Văn Lệ vừa man. Hồ Văn Lệ vừa man. Hồ Văn Cung vừa hỏi. Hồ Văn Cung vừa hỏi. Vừa hỏi, vừa hỏi, Hồ Văn Cung. con nhắn hai. Sơn Nhi Như Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn Nhi Như Hồ Văn Sơn đây đây đây đây đây này này anh anh anh đây này, đừng anh Hồ Văn Cúc Hồ Văn Nhi Hồ Văn Cúc Hồ Văn Nhi Hồ Văn Cúc đây này này, Trăm món thùng thôi Bỏ bỏ này năm chục mấy à. Trước nãy nó 55 thùng nữa nữa. Chơi bán bao nhiêu không? Bao nhiêu thùng Vâng, như vậy là chúng tôi đã có một uh, buổi phát quà rất là ý nghĩa cho bà con uh, Vân Kiều Paco ở hướng hóa Khe Sân. Uh, à, như vậy là đây là một trong những hoạt động thiền nguyện chính của nhóm Phan Đức. Uh, thật sự mà nói thì uh, Phan Đức rất là tài giỏi, xứng đáng là một uh, thủ lĩnh của phong trào thiền nguyện ở Quảng Nam cũng như uh, có thể uh, so sánh ra toàn quốc. Xin à, quý vị à, hãy cùng à, chia sẻ với chúng tôi cái tinh thần thiền nguyện này để bà con cũng như các mạnh thường quân cũng như các cái bà con ở Việt Kiều, những người dân Việt Kiều có thể đóng góp thêm cho đoàn của Phan Đức nữa. À, quý vị thấy không? À, những cái lời nói luôn luôn đi đôi với hành động của Phan Đức đã làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và bà con càng thương mến hơn. Đó chính là cái à, mục đích của vấn đề thiền nguyện đó quý vị thiền nguyện ngày nay nó khác thời à, xưa rồi thiền nguyện 4.0 an toàn văn minh và lịch sử và đàng hoàng và thành công mỹ mãn nhanh chóng nữa quý vị vâng trước khi kết thúc video này chúng tôi xin muốn à, giới thiệu với quý vị một con đường à, gọi là đường 95 Lào để quý vị cùng xem ha sau đó chúng tôi sẽ kết thúc video À, như vậy là xin chân thành cảm ơn ờ, quý vị khán giả đã theo dõi video cùng chúng tôi. Xin hãy ờ, chia sẻ video này cùng chúng tôi nhé quý vị. Xin chân thành cảm ơn và quý vị nhớ một điều là thiền Nguyên Khoáng Đức nha. Thank you, bye bye.